cái đồ chơi ngày hôm nay là anh em sẽ phải luồn cho tôi đó chính là cái mẫu quân vị trong cuộc vào trong cuộc chơi thì anh em mới có thể đạt được cái hiệu quả chiến thắng cao và cái đồ này thì hiệu quả của nó chính là lên đến 90 phần trăm khi anh em có thể luồn quân vị vào trong cuộc chơi động và có những tiếng kết anh em có thể xuống sạch bàn tay và ăn chắc một bền luôn anh em nhé cái đồ này đó chính là một trong những mẫu đồ không còn xa lạ với anh em đã đi bịp lâu năm nữa quân thì đó chính là quân vị cảm ứng như anh em đã biết là quân vị thì hoàn toàn là quân không tang riêng về mẫu quân vị cảm ứng là quân ở đỉnh cao nhất rồi quân không tan lam châm thử không hút soi đèn flash không có gì chơi xong bóc quân vị ra không phát hiện ra tăng tích gì ở bên trong bát đĩa thì sẽ là xanh chín là của người ta hết và cái đồ chơi đó đó chính là một cái mẫu ống 4 ống 4 này là một trong những cái giải pháp cho anh em đi chơi cái môn chơi sóc đĩa bịp một cái bộ sản phẩm của nó bao gồm một cái ống đo đấy, quân vị cảm ứng và một cái máy thứ nhất là máy này sẽ trực tiếp đấy, báo rung và bấm để anh em có thể báo rung được và hình thức thứ hai là anh em có thể làm được cái loại hình không dây sử dụng bằng cái mốt điều khiển từ xa đấy, bấm là máy sẽ báo rung anh em nhé còn cái loại hình này thì anh em cũng có thể vẫn có thể chơi được đấy, bằng cách là dây rất là dài lối ra những cái lơi mà anh em dễ dàng bấm được thứ hai là cục rung có thể chạm vào da và thịt anh em để nghe nhịp rung và bắt buộc là đi chơi quân vị cảm ứng thì anh em bắt buộc là phải úp bát vào là cái điều thứ nhất và ống bao rộng phải cao hơn quân khoảng cách thì từ 60 đến 80 phân là anh em có thể chơi được Đấy, chuẩn xác được anh em nhé vào trong cuộc chơi đây em thì việc bỏ duy nhất là một hai đến ba tiếng bạc đầu để em đo đúng khoảng cách của nó để làm sao cho đúng từ quân vị đến Đấy, ống là khoảng cách chuẩn thì máy nó báo lúc nào cũng là chuẩn xác riêng với anh em đã đo đúng khoảng cách rồi và anh em chơi quen rồi thì vào trong trò chơi không phải mất thời gian nữa hay là anh em mua đồ về có thể tập ở nhà trong vòng đấy 5 10 đến 15 phút là anh em có thể chơi được rất là dễ chơi về quả quân cảm ứng anh em nhá và cái mẫu ống 4 <clears throat> thì cái bảng mình dung của ống 4 sẽ là từ 1 đến 4 nhịp dung chính là tứ trắng từ 6 đến 8 nhịp dung là ba trắng từ 10 đến 12 nhịp dung là sấp đôi còn 13 15 nhịp rung là ba đen còn cuối cùng là 16 đến 18 nhịp rung đó chính là tứ đen sẽ rung từ 1 đến 18 nhịp rung với các giọng rung khác nhau rung đều rung nhanh và rung chậm anh em nhá khi anh em đánh quen anh em nghe được cái giọng rung là anh em đã biết được về mặt gì và đánh được là chắc chắn rồi nha anh em nhé và ngoài ra thì tôi cũng muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái mẫu mới nhất hiện nay chính là cái ống cảm ứng R6 chỉ dung duy nhất là 24680 thuận tiện được cho anh em nào ấy không thích đếm nhịp và không thích dây dựa nhì nhằng thì anh em sẽ lựa chọn cho tôi đó chính là ống cảm ứng R6 tôi sẽ để cái link clip ấy giới thiệu cái ống này ở dưới phần video để cho anh em có thể tham khảo qua được ấy, lựa chọn được những món đồ ấy, có thể đem lại được cho anh em về cái niềm tin anh em nhé và bây giờ thì trực tiếp tôi sẽ khởi động máy lên và thử cho anh em qua các cái mặt vị của nó để anh em biết được cách dùng của nó như thế nào và hiệu quả hay không đầu tiên là tôi sẽ test cái mặt tứ trắng với khoảng cách từ 60 đến 70 phân khi anh em phải úp bát vào và anh em bấm thì lập tức máy sẽ báo dung. tứ trắng sẽ dùng từ 1 đến 4 nhịp dung là chuẩn xác và thường là dung nhiều hơn các mặt khác đó từ 1 đến 4 nhịp rung máy chỉ có thể báo hai nhịp rung là vẫn ok từ cứ từ 1 2 3 hoặc 4 nhịp rung này anh em có thể đánh vào tư trắng tôi bấm lại cho anh một lần nữa này đó giọng rung của nó rất là dài và lâu tiếp theo là cái mặt vị ba trắng sẽ dùng từ 6 đến 8 nhịp anh em nhé đây dùng từ 6 đến 8 nhịp dùng này đó tiếp theo là mặt vị sấp đôi sẽ dùng từ 10 đến 12 nhịp dung 10 nhịp rung rất là chuẩn tiếp theo là mặt vị ba đen sẽ rung từ 13 đến 15 nhịp rung rung nhanh anh em nhé Và cuối cùng là mặt vị tứ đen nháy rất là nhanh đến nhịp thứ 16 và 18 thì máy sẽ dừng báo nháy cực kỳ nhanh này anh em có thể nghe và cảm nhận được nhịp rung của nó này giọng rung khác nhau này mười tám nhịp rung em nhá thế bây giờ thử cho anh em qua vài tiếng này anh em hãy nghe nhịp rung và đánh cùng tôi nhá mở này 11 nhịp này 11 nhịp về sắp đôi anh em nhé trong khoảng từ 11 đến 12 nhịp rung là sắp đôi ba trắng 9 nhịp 8 đến 6 đến 9 nhịp nhưng mà nhịp này nó dùng có thể vẫn có thể là về ba trắng em nhé còn anh em nào muốn chắc thì anh em có thể bỏ qua tiếng này mở này đây anh em này vẫn là về lẻ anh em nhá tiếp tục này 10 nhịp 10 nhịp rung này anh em này sấp đôi anh em nhé kể lại thêm em tiếng nữa này dùng rất là dài khả năng về tứ trắng rất là cao tư trắng anh em nhé đấy, rất là chuẩn xác về cái mẫu đồ chơi ống bốn và quân vị cảm ứng đấy, đây là một trong những mẫu đồ chơi thì không thể nào mà có thể ấy, đi chậm với cái thời đại ở cái môn chơi sóc đĩa bịp này thì anh em đi chơi rất là nhiều người luôn luôn ấy, vẫn chọn mẫu ống 4 để anh em có thể luồn được quân vị sẽ vào trong cuộc chơi và có cái khả năng chiến thắng là lên đến 90% và tiếng kết thì tôi luôn luôn khẳng định với anh em là tiếng nào cũng là tiếng kết khi anh em đã chơi ông bố này dung rất là rõ ràng và rành mạch với các nhịp dung của nó anh em chỉ việc nghe và cảm nhận nhịp dung này anh em đánh và chiến thắng được anh em nhá thì vừa rồi tôi đã giới thiệu qua cho anh em đó chính là cái ống bốn cảm ứng ấy được làm trực tiếp ấy, khi anh em làm thì tổ có thể phải bao bọc lại cho anh em có thể dễ dàng anh em đúc vào trong người hơn và máy thì máy sẽ có hai dạng một là có dây bấm còn hai là anh em có thể làm dây bấm từ xa anh em làm vào móc chìa khóa ô tô hay là móc chìa khóa xe máy đeo ở đai quần và bấm cũng được em nhá chơi thì cái máy này nó sẽ chơi bằng pin con đỏ nha anh em nhá rất là tiện ích hết pin chỉ việc thay và tiếp tục chơi thôi Đấy, đơn giản dễ chơi với mẫu ông bốn này thì anh em nào có nhu cầu cần được tư vấn về cái đồ chơi sản phẩm này có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi